Với rất nhiều dòng son Trang đã từng sử dụng thì Râu có rất nhiều ưu điểm mà Trang rất thích. Đấy là son rất nhẹ môi và không lộ vân, cấu trúc son mỏng nhẹ, thoa lên nhiều lớp vẫn không bị bở, dày môi, không lộ vân môi, đặc biệt không bị khô môi, bong chóc từng mảng như nhiều loại son kem lì khác. Nếu dùng son mà chỉ uống nước, không ăn hoặc ăn nhẹ nhàng thì hầu như son không hề bị bay màu mà có thể giữ màu cả ngày. Đây chính là điều khiến Trang hài lòng nhất.